Xin chào các bạn đang đón xem video của Len Đô Thị. Việt Nam của chúng ta, từ đặc điểm vị trí địa lý và lịch sử hình thành địa chất, đã tạo nên một đất nước với nhiều sông suối, núi non, biển cả. Bởi vậy, những cây cầu nối hai bờ sông, nối từ đất liền ra đảo hay nối từ ngọn núi này sang ngọn núi kia đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trải dài từ Bắc vào Nam, chúng ta có vô số những cây cầu đã làm nên lịch sử. Trong video ngày hôm nay,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 dài 15,6 km, trong đó cầu vượt biển Đình Vũ, Cát Hải dài 5,44 km, bề mặt là 16 m, thiết kế 4 làn xe, được khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2017 sau 3 năm xây dựng. Tổng mức đầu tư dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch huyện là 11.849 tỷ đồng từ vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Một trong những điểm nổi bật tại cầu Đình Vũ Cát Hải là đường công vụ được thực hiện theo công nghệ ống vải địa kỹ thuật. Đây là hệ thống ống vải có đường kính khoảng từ 4,6 đến 9,5 m, lần đầu tiên được thi công ở Việt Nam. Mỗi ống dài 50 m ghép lại với nhau, được bơm đầy cát bên trong, tạo thành một bờ đê bao vững chắc, chịu được sóng biển. Công nghệ này chủ yếu được sử dụng để làm đê bao lấn biển. Công nghệ này được đánh giá là hiện đại nhất thế giới và đã được chuyển giao cho đội ngũ cán bộ công nhân Việt Nam không giống với các cây cầu khác. Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam có một đường hầm đặc biệt ngay dưới mặt cầu. Đây được coi là chiếc hộp kỹ thuật khổng lồ của công trình thế kỷ này. Đường hầm rộng khoảng 16 m, dài hơn 5 km. Bên trong đường hầm là một hệ thống cáp và được trang bị đèn chiếu sáng. Những đường dây này đảm bảo sự vận hành của cây cầu vượt biển, đáp ứng cho phương tiện chạy với vận tốc 80 km/h trên 4 làn đường Đường hầm này chỉ dành cho bộ phận kỹ thuật làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng cáp bên trong. Hiện chưa có cây cầu nào ở Việt Nam có kết cấu dạng này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Bắt đầu được đi vào xây dựng từ năm 2004 và chính thức khánh thành vào năm 2010, nằm vắt ngang con sông Hậu để nối liền hai quận Cái Răng ở Cần Thơ và thị xã Bình Minh ở Vĩnh Long. Có nhiệm vụ chính là đảm bảo giao thông cũng như giao thương giữa hai bờ. Đây là công trình cầu dây văng nhận được sự hỗ trợ về vốn từ Nhật Bản, với tổng số vốn lên đến gần 5.000 tỷ đồng. Ở thời điểm khánh thành, cầu Cần Thơ nắm giữ kỷ lục là cây cầu có nhịp chính dài nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Toàn tuyến cầu ngoài nhịp cầu chính dài 2,75 km, còn có các đường dẫn vào cầu, với tổng chiều dài đạt 15,85 km chiều cao là 175,3 m. Cầu Cần Thơ có chiều ngang rộng 23,1 m với 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5 m cùng với hai lề bộ hành, mỗi lề rộng 2,75 m. Cầu Cần Thơ không chỉ để mạnh hoạt động trao đổi buôn bán cũng như vận hành hàng hóa giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, mà còn góp phần vào phát triển kinh tế vùng miền, cải thiện đời sống, hỗ trợ nhu cầu di chuyển, đi lại của người dân Cây cầu này cũng góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, hiện đại, ngày càng đổi mới. Đặc biệt hơn, hệ thống đèn chiếu sáng rực rỡ về đêm cùng với thiết kế uyển chuyển cũng giúp cho cầu Cần Thơ ghi danh mình vào danh sách những cây cầu đẹp nhất Việt Nam. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với cây cầu quay dây văng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam – Cầu sông Hàn Cầu sông Hàn là một trong những cây cầu bắc qua sông Hàn ở thành phố Đà Nẵng, được khánh thành vào ngày 29 tháng 3 năm 2000. Đây là cây cầu quay đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công, và là cây cầu quay duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Cầu là vạch nối liền hai trục chính của thành phố, là đường Lê Duẩn ở bờ Tây và đường Phạm Văn Đồng ở bờ Đông. Cây cầu này có chiều dài 487,7 mét, rộng 12,9m, gồm có 11 nhịp, mỗi nhịp dài 33m, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực và hai nhịp dây văng có tổng chiều dài 122,7m, kết cấu dầm và tháp cầu chính bằng thép, bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép. Cầu quay sông Hàn là một trong những biểu tượng của Đà Nẵng và cũng là điểm đến yêu thích của rất nhiều khách du lịch. Ngoài vẻ đẹp của cây cầu, chắc hẳn mọi người cũng rất tò mò về chuyển động của cây cầu này. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ lạ mà cũng rất đặc biệt này, bởi không phải đêm nào cầu cũng quay. Cầu sông Hàn chỉ quay vào đêm Chủ nhật vào lúc 1 giờ khuya, thời điểm mà gần như mọi người đã chìm trong giấc ngủ ngon. Tầm 12 giờ 45 phút đêm, tất cả các phương tiện sẽ ngừng lưu thông qua cầu, nhường chỗ cho du khách du lịch Đà Nẵng. Đêm nào cũng có rất nhiều đôi bạn trẻ, người dân, du khách háo hức đợi xem khoảnh khắc cây cầu quay một góc 90 độ quanh trục và nằm dọc theo dòng chảy của dòng sông để mở đường cho các con tàu đi qua. Đa số sẽ không biết cây cầu quay như thế nào, tại sao nó lại quay được. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Nếu không có tàu qua lại, cầu sẽ mở vào lúc 1 giờ và đóng cầu xong trước lúc 2 giờ cùng ngày. Nếu có tàu qua lại, mở cầu vào lúc 1 giờ và hoàn thành việc đóng cầu vào lúc 4 giờ cùng ngày. Tiếp theo, mời các bạn cùng chúng tôi đến với cây cầu dài nhất bắc qua sông Hồng, cầu Vĩnh Thịnh. Ở thời điểm khánh thành, cầu Vĩnh Thịnh không chỉ là cây cầu dài nhất bắc qua sông Hồng, mà còn là cây cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu vượt sông có chiều dài lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, với chiều dài 5.487m, trong đó cầu dài 4.480m và đường dẫn hai đầu dài 1.007m. Cầu Vĩnh Thịnh thuộc tuyến đường vành đai 5, Hà Nội vượt sông Hồng, thay thế phả Vĩnh Thịnh để hoàn thiện tuyến đường vành đai liên kết các khu đô thị vệ tinh vùng thủ đô Hà Nội. Cây cầu giúp đảm bảo giao thông liên tục trong mùa mưa lũ, giảm sự tập trung quá tải vào thủ đô Hà Nội. Trong tương lai, công trình này cũng nằm trong tuyến đường cao tốc nối nội bài Lào Cai với đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc Nam nhánh phía Tây, cũng như nối hai vùng đất lịch sử Đền Hùng Phú Thọ và đường Lâm Sơn Tây, có ý nghĩa lớn về văn hóa du lịch về quy mô xây dựng, điểm đầu của cầu nằm ở phía Hà Nội, nút giao quốc lộ 32 tại km 4 313 thị xã Sơn Tây. Điểm cuối nằm ở Vĩnh Phúc, vượt qua đê tả sông Hồng về phía Vĩnh Phúc khoảng 200 m tại km 9 800 huyện Vĩnh Tường. Tổng chiều dài dự án là 5.487 m. Ngoài phần dẫn hai đầu cầu, còn có chiều dài khoảng 4.480 m, thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực bề rộng toàn cầu là 16,5 m Phần cầu chính có sơ đồ nhịp dạng dầm hộp liên tục bằng bê tông cốt thép dưỡng lực, thi công phương pháp đúc hẫng cân bằng. Phần cầu dẫn dùng dầm Super T, bao gồm có 7 nhịp, bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép, Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với kỷ lục cây cầu sắt nhiều tuổi nhất Việt Nam, cầu Long Biên. Cầu Long Biên là cây cầu sắt thép nhiều tuổi nhất bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, do Pháp xây dựng từ năm 1899 đến năm 1902, được đặt tên là cầu Dumer. Vào đầu thế kỷ 20, Long Biên là một trong bốn cây cầu lớn nhất thế giới, một công trình sắt thép đổ sộ ở bán đảo Đông Dương, dân gian còn gọi là cây cầu sông Cái còn tên Long Biên được đặt sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Không chỉ là một cây cầu có nhiệm vụ giúp cho người dân qua sông, đây còn là chỗ dựa vững chắc cho các đoàn xe vận chuyển lương thực và vũ khí phục vụ cho chiến tranh. Bởi vậy mà trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, cầu bị bom đạn ném bom khoảng hơn 10 lần, phá hỏng các nhịp cầu và trụ lớn. Sau này, cầu được sửa chữa và tiếp tục đi vào hoạt động. Kể từ khi có cầu Trương Dương và Thăng Long, Cầu Long Biên chỉ dành cho xe thô sơ và những đoàn tàu. Một số chuyên gia văn hóa và lịch sử đang có ý tưởng biến cây cầu trăm tuổi này thành một bảo tàng lịch sử sống giữa lòng Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm này đó vẫn chỉ là một siêu ý tưởng trong mơ. Tiếp theo, Mời các bạn cùng chúng tôi đến với kỷ lục cây cầu rộng nhất Việt Nam, cầu Đông Trù. Cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống, nằm trên quốc lộ 5 kéo dài, nối xã Đông Hội, huyện Đông Anh ở phía bắc Hà Nội và phường Ngọc Thụy, quận Long Biên ở phía nam Hà Nội. Cầu Đông Trù dài 1,1 km, bắc qua sông Đuống, mặt cắt rộng 55 m với 8 làn xe. Ngoài hệ thống đường dẫn hai đầu, cầu gồm có 3 nhịp chính trong đó hai nhịp biên dài 80 m và nhịp giữa sông dài 120 mét. Nếu như những cây cầu xây dựng trước đây như Thăng Long, Vĩnh Tùy, Thành Trì, Trương Dương dường như mới đáp ứng được công năng vận tải, thì cầu Đông Trù còn có điểm nhấn với cảnh quan kiến trúc rất đẹp. Công trình không chỉ là một bước đột phá trong tiến trình phát triển của thủ đô, mà còn là đòn bẩy góp phần thúc đẩy các khu công nghiệp, đô thị phía Bắc sông Hồng. và bây giờ sẽ là cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam, cầu Bà Uôn. Đây là dự án được xếp vào cấp đặc biệt quan trọng do kết cấu trụ cầu lớn, biện pháp thi công mới và tiến độ thi công hết sức gấp rút để phục vụ cho vùng Tây Bắc rộng lớn khi có thủy điện Sơn La, đồng thời tạo ra tuyến kết nối ngắn nhất giữa hai tỉnh Lai Châu và Sơn La. Cầu Bà Uôn được xây dựng trên địa bàn xã Trường Ơn, nằm trên quốc lộ 279, cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 70 km. Cây cầu được xây dựng với tổng chiều dài lên đến 1.418m, trong đó phần cầu chính dài 918m, đường dẫn hai cầu dài 500m, chiều rộng toàn cầu là 9m, phần xe chạy rộng 8m. Cầu được thiết kế gồm có 2 mô và 11 trụ, trong đó trụ chính của cầu cao tới 98,6m. Chiều cao toàn cầu tính từ độ cao đáy sông lên đến độ cao mặt cầu là 103,8m, Do địa điểm xây cầu nằm trong vùng động đất cấp 89, nên kết cấu thân trụ của cầu Bà Uôn đã được những kiến trúc sư tính toán rất kỹ lưỡng để cây cầu có thể chịu được động đất mạnh đến cấp 9. Đây là cây cầu do đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, công nhân của ngành cầu đường Việt Nam thiết kế và thi công. Và điều đặc biệt phải kể đến, đó là phần trụ cột của cây cầu cao tới 98,6 m. Với phần trụ cao kỷ lục tháng 2 năm 2015, cầu Báo Uôn đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục về chiều cao. Tính từ đáy sông lên đến mặt cầu là 103,8 m. Chính vì vậy mà ở thời điểm lúc bấy giờ, cầu Báo Uôn trở thành cây cầu có trụ cao nhất khu vực Đông Nam Á. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với một cây cầu cũng vô cùng đặc biệt khác. Cây cầu cạn có trụ cầu cao nhất Việt Nam, cầu Móng Sến. Cầu Móng Xín khởi công từ tháng 2 năm 2020 là công trình cấp đặc biệt thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đến thị xã Sapa. Đây là cây cầu cạn vượt địa hình dài hơn 600 m nối từ khu vực chân dốc lên đỉnh dốc 3 tầng, đoạn tuyến đường khó đi, quanh cò, nguy hiểm nhất trên cung đường từ thành phố Lào Cai đến thị xã Sapa, với tổng vốn đầu tư là khoảng 500 tỷ đồng theo hình thức BOT. Cầu móng xến thiết kế có trụ cầu cạn cao nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Từ mặt bệ trụ lên tới đỉnh cầu là hơn 80 mét. Cầu gồm có 5 trụ và 2 mố. Chiều dài của ba nhịp chính lớn nhất là 132 mét. Bề rộng mặt cầu là 14,5 mét, đảm bảo 4 làn xe lưu thông. Cầu được áp dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng, cáp dự ứng lực căng kéo ngoài. Công nghệ cáp dự ứng lực kéo căng ngoài là công nghệ lần đầu tiên được sử dụng cho cầu lớn đúc hẫng cân bằng tại Việt Nam. Cầu Móng Xén hoàn thành sẽ hoàn chỉnh khớp nối dự án đầu tư xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đến thị xã Sapa, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng, đồng thời xóa điểm đen giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 4D, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Lào Cai đến thị xã Sapa và ngược lại. Trên đây